Úi sập trượt rồi Địch mạnh nó Cày không đu mày quá nó không bỏ đâu anh em ạ Vẫn còn cơ hội Má nó sập trượt được chứ Còn hàng không anh em ấy Sập trượt mà phát mà quay lại phang ngay nó mà chưa được nha cánh nha bây giờ nó không bỏ đâu nó ngon rồi Bây giờ chỉnh lại cái lụp này con này vừa rồi sập trượt này anh em bay về luôn đấy em vừa ra chỉnh cái cầu tựa đây vào thế đấy nhảy nào mẹ nó sập trượt rồi nó rẻ trứng quá anh em ạ xong rồi phần này à, pha này người ta gọi là mồi lôi vào anh em ạ mồi đánh động lôi con mồi vào nhá clip của hoàng văn quảng lạng sơn tuyệt vời cho anh em pha này là chuẩn mồi lôi vào nha anh em mồi kéo vào luôn ấy ok nhá mồi à, quảng à, la lôi hẳn con bổi vào trong lồng sập luôn ok cháu thứ hai rồi ui ui hình như hót trong lưới lưới lụp à đu rộng mà cháu này làm gì ấy nhỉ phải rồi hót nhưng mà không rõ ràng nên là thôi bỏ qua anh em nhé phải nó hót đấy nhưng mà thôi kệ